kênh à, nhà đất Hà Nội à, của kênh bất động sản à, Việt Long. Hôm nay tôi lại giới thiệu các bạn một ngôi nhà nữa tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Hiện tại là tôi đang đứng ở trước ngõ của ngôi nhà đây các bạn có thể nhìn thấy. Và phía bên ngoài đây là chính là trung tâm của tổ 14, nhà văn hóa, chợ chiều và trục chính. Và phía bên trong này chính là ngôi nhà của chúng ta. Đấy, tiếp theo tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong của nhé à, đây là chính là ngôi nhà của chúng ta các bạn có nhìn thấy ngôi nhà này có diện tích là 35 mét vuông xây ờ, bốn năm tầng và hiện tại là đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ ờ, chín trăm 920 triệu à, ngôi nhà nằm ở ngay trục bộ thông luôn các bạn có thể nhìn thấy ô tô vào cánh cửa các bạn nhé về phần uh, cửa ngôi nhà này uh, phần mặt tiền tầng 1 hiện tại đang được chúng tôi uh, ốp đá granite màu đen và đằng trước phải có một bức cửa bằng cửa cuốn và vì bên trên là chúng tôi là sơn trắng và uh, làm uh, cột cột, cột giả vân văn công rất là đẹp rồi và tiếp theo đây là các bạn vào bên trong tầng ờ, một của ngôi nhà các bạn nhé ờ, À, về bên trong tầng 1 của ngôi nhà này thì hiện tại thì ờ, bên tôi đang thiết kế là tầng 1 có một uh, phòng ăn có bếp bên trong và phía bên ngoài này à, ờ, đầu sờ của quạt hoặc là chúng ta lắp ờ, ờ, đèn trang trí những thứ này là đầy đủ các ổ cắm của dây ổ điện hoặc là các tinh thi rồi và đây là chính là vẻ làm của tôi nha Ờ, về phần chậu rửa thì đã là inox 304 nhập khẩu và bên trên này có thêm một cái ờ, lớp kính trang trí nữa rất là đẹp đây chúng ta phải quan sát phần tủ bếp của chúng ta rất là chắc chắn và bên bên trên này chính là cái ờ, ống thoát mùi của máy hút mùi chúng ta đấy và tiếp theo là tầng một chúng ta có thêm một nhà vệ sinh của đây Dạ, trong nhà ờ, vệ sinh phụ thì hiện tại chúng tôi có một ờ, cái bồn cầu và hệ thống máy bơm để bơm nước lên ờ, trên các tầng và vâng, bên trên này chính ờ, là anh trang trí làm từ gỗ công nghiệp và tiếp theo phần đây như ờ, các bạn nhé cái gì này các bạn hãy sang đây chính là làm từ gỗ trò gỗ tự nhiên tiếp theo chúng ta đi lên ờ, trên tầng hai của ngôi nhà trên tầng hai của ngôi nhà thì chúng ta phải quan sát thấy là chúng tôi để trần Việt Nam là Đại ca TV bên trên là hệ thống trần Đại ca bên này là hệ cửa sổ và đồng thờ và điều hòa cửa sổ thì hiện tại cũng có bên ngoài một lớp cửa nhựa thép cửa cách âm và bên trong là cửa sắt an toàn các bạn bên trên à, đây là đồng thờ điều hòa báo của cô à, nhà và tiếp theo tôi sẽ đưa các bạn đi lên tầng 3 à, trên tầng 3 đây là hành lang của khu vực tầng 3 đây và bên trong này chính là phòng ngủ tầng à, bên trong tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn đi sang phòng ngủ bên ngoài của nhà. đặc biệt là phòng ngủ này là rất là tốt chống công gây muối ngọt rồi và tiếp theo đây là chính là phòng ờ, vệ sinh cũng vậy chúng ta có thể quan sát đây là phòng ờ, vệ sinh của ờ, tầng hai bao gồm vệ bồn cầu nền khối, có hệ thống lavabo trọng rửa sen cây và đầu chờ của bình nóng lạnh bên kia chúng ta còn có một cửa sổ thông đã Tiếp theo chúng ta lên lên ờ, tầng 4 của ngôi nhà các bạn nhé. Trên tầng 4 của ngôi nhà thì cũng thiết giống với tầng 3 ờ, thôi, cũng bao gồm hai phòng ngủ đấy chúng ta để vào sát hai bên. Đây là phòng ngủ phía đằng sau. Cũng tương tự ờ, giống với cái tầng 3 thôi. Không khác gì cả và phía bên này chính là ờ, phòng ngủ nữa của ờ, phòng ngủ. đây chúng ta có thể vào quan sát camera qua Ở phía bên ngoài đấy chúng ta sẽ thứ lên bên trong rất là rộng làm được ốp ờ, hết rồi cũng sàn thế này là giờ giờ của mình nấu ăn đây và tiếp theo là tôi sẽ đưa mọi người lên trên tầng ờ, bung tầng năm của nhà à, một cái sân phơi phía sau một sân phơi phía trước ở phía bên ờ, đằng sau này chúng ta sân phơi đây chúng ta có thể quan sát đây là ờ, người này rất là rộng sau này chúng ta về có chúng ta có thể làm thêm một cái máy tôn ở đây được và đây là cái phần phía trong chúng ta có thể quan sát xung quanh này dân cư rất là đông và phía ngay bên cạnh kia chính là trường uh, cấp 1 và trường mầm non các bạn nhé và đây là chính là nhà văn hóa này rất là rộng tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn sang phòng sân phơi phía trước này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 và cách bến xe là 2,5 cây và khu đô thị là 1,5 ờ, km à, ngoài ra khu vực này chúng tôi có xây dựng ờ, rất là nhiều căn nữa nếu các bạn có nhu cầu thì tôi có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ở video hoặc là đăng ký kênh để được nhận các thông báo thường xuyên hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại